Hello cả nhà, lại là Toàn đây Thì hôm nay Toàn à, sẽ review cho cả nhà một lô đất nằm tại trên đường Đơ Y 4 Đường này là 28m nha cả nhà Và trước khi Toàn review lô đất này thì Toàn à, xin chúc cả nhà à, một ngày tràn đầy năng lượng và bình yên có nhiều à, may mắn ạ Thì lô đất ngày hôm nay Toàn muốn review cho cả nhà đó chính là lô đất này Lô đất này cả nhà, tính từ cái, cái cây cây này ra đây là 5m 5m nha cả nhà và sâu là 30m thổ cư ở đây là 100% Lô đất này nằm trên mặt tiền đường DI4 và đường này là 28m. Và theo hướng này cả nhà, theo hướng này thì chúng ta sẽ đi à, vừa khu công nghiệp và chúng đi chúng ta đi thẳng thì nó sẽ vừa khu G. Ở khu G thì nó có có nhiều tiện ích ví dụ như là chợ Cogoland rồi một số cái vị trí khác. Khi nào mà có cái video hay là có lô đất nào ở khu G thì toàn sẽ nói rõ hơn về khu G. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng à, hướng này thì chúng ta sẽ ra vành đai 4 nha cả nhà. À, chúng ta sẽ ra vành đai 4 và lô đất này cực kỳ đẹp bởi vì sao ạ lô đất này nằm đối diện với khu công nghiệp à, phía trước của chúng ta là khu công nghiệp nha cả nhà Và chúng ta còn vị đất trống này nữa sau này sẽ có là một số tiện ích khác nữa ở đây là tiện ích làm gì Hiền Vi biết không tất cả cái quỹ đất phía trước này là khu công nghiệp ạ sau cái quy hoạch là khu công nghiệp luôn đã quy hoạch khu công nghiệp rồi và à. sau à, các nhà máy xí nghiệp sẽ về nhá. như vậy thì à, tất cả những cái à, vị đất mở phía trước này của chúng ta là khu công nghiệp nha À, à, khi nào mà nhà máy vừa thì người ta sẽ à, xây dựng và trên đường này như cả nhà thấy thì người ta họ kinh doanh buôn bán cực kỳ đông gọi là cực kỳ đông như cả nhà tại vì nhà máy nhà máy và xí nghiệp người ta đã hình thành rồi cho nên ở đây người ta sẽ ở và người ta kinh doanh người ta buôn bán bao gồm có là đồ ăn và một số cái uh, kinh doanh buôn bán khác rồi giày dép quần áo rồi shop thời trang này kia rất là nhiều và lát nữa mình có điều kiện thì mình sẽ à, đi về video đó cho cả nhà cùng xem và mình sẽ quay lại với cái lô đất này của chúng ta lô đất này của chúng ta tính từ cây này và đây 5m sau 30 có diện tích là 530 thổ cư 100% giá bán thì liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 và mọi chi tiết thì cả nhà hãy liên hệ cho toàn theo số điện thoại này luôn và bây giờ cả nhà hãy theo toàn đi à, đi xung quanh ở ờ, khu vực này và đặc biệt là chúng ta đi từ hướng này nha hướng hướng vành đai 4 thì cả nhà sẽ thấy độ sâu mức của nó rồi cả nhà hãy theo chân Toàn đi ạ. À. Và bây giờ tiếp tục để tiếp tục video thì em sẽ ờ, quay vị trí từ vị trí lô đất ờ, và và những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha cả nhà. À, đây chính là trục đường DE4 nhá là trục đường chính của khu Y, tập trung tất cả các uh, dịch vụ như quán ăn rồi uh, cửa hàng dịch vụ gì là có hết nha cả nhà và điều đặc biệt hơn đó chính là uh, đối diện với cái uh, khu dân cư đó chính là khu công nghiệp đây chính là khu công nghiệp uh, vì thế là um, anh chị em những ai mà đi làm công ty á đi về ở đây rất là thuận tiện luôn à, bước ra cổng thôi là tới với phòng trọ thứ rồi nên là cái quỹ đất này nếu mà quý anh chị và các bạn những ai mà muốn mua để kinh doanh buôn bán hoặc là xây phòng trọ phía đằng sau thì rất là hợp lý luôn bởi vì nó đối diện khu công uh, công nghiệp này nên là anh chị em sinh sống và làm việc ở khu vực này rất là nhiều như cả nhà cũng thấy là trên trục đường này kinh doanh hiện tại giờ kinh doanh là khá là nhiều rồi đúng không ạ nếu mà chúng ta đầu tư đất chúng ta đầu tư ở những quỹ đất ở gần khu công nghiệp thì không bao giờ là lỗi nha cả nhà nha giá trị ra đất càng gia tăng mà chúng ta lại còn có thể là cho thuê mặt bằng hoặc là chúng ta có thể kinh doanh buôn bán được bởi vì đối diện với khu công nghiệp thì dân cư anh chị em à, công nhân nhiều nên là chúng ta bán cái gì cũng được hết nha cả nhà như bán dịch vụ ăn uống quần áo hay tất cả các ngành nghề đều là được còn à, chạy thẳng đây từ vị trí của lô đất mà chúng ta chạy lại à, đường vành đai 4 đây chỉ có tầm 300m thôi 3 đến 400m thôi ở đây chính là đường vành đai 4 nha cả nhà đường vành đai 4 này là tuyến đường nối liên khu bữa sau sẽ nó bắt đầu từ đường DT748 nối qua à, à, Mỹ Phước 4 này rồi cắt ngang qua đường à, quốc lộ 13 này cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và à, hướng quay ngược trở lại đó chính là bữa sau nên sẽ nối thông qua đường DT741 qua khu công nghiệp V Ship 2 nha cả nhà đây là tuyến đường này bữa sau rất là tiềm năng bởi vì nó đi ngang qua khu công nghiệp V Ship 2 thì giao thông uh, hàng hóa các thứ sẽ được lưu thông thì à, lúc đó xe cộ đi lại nhiều chúng ta sẽ buôn bán thuận tiện hơn phía đằng trước à, chúng ta đó chính là đường à, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà nên là cái lô đất này ở vị trí khá là thuận tiện có các tuyến đường chính luôn nha cả nhà đầy đủ tất cả các tiện ích và từ vị trí của lô đất mà chạy ra với uh, công viên Ecolab này rồi uh, siêu thị Go chuẩn bị xây cũng như là trường đại học Việt Đức thì khoảng tầm 7 đến 8 km 800 m thôi chưa đầy 1 km thôi cả nhà nên là rất là gần trong tương lai từ 1 đến 2 năm nữa thôi thì ở đây uh, xây thi, siêu thị Go rồi đây đây chính là trừ, à, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn à cái hướng mà em đang quay đây chính là cái hướng sẽ đi về um, Sài Gòn nè đi về Thuận An, Dĩ An, Sài Gòn cũng như là Đồng Nai còn hướng cái hướng quay người trở lại thì à, chúng ta sẽ đi lên khu công nghiệp bò vàng này Trơn Thành, Bình Phước này đây là cái à, lô đất lúc nãy vị trí khá là đẹp đúng không ạ lớn 28 m. Nếu mà chúng ta tính cả vỉa hè thì nó rơi vào tầm 36 m nha cả nhà nha. Nên là quý anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư cái lô đất mà an toàn vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại à, trên video thì anh sẽ toàn sẽ um, à, gửi thông tin sổ sách cũng như là tư vấn để cho cả nhà hiểu rõ hơn về lô đất nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha